chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng anh em quay lại với chương trình review những dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam Và đây là kênh video máy cắt nhôm Factor VN à, Và anh em đang được ờ, theo dõi trong ờ, video ngày hôm nay là một dòng sản phẩm máy cắt nhôm một đầu ạ Và dòng sản phẩm này còn được ờ, mọi người gọi là một đầu 08S thì với ờ, chức năng của dòng sản phẩm máy cắt nhôm này sẽ giúp anh em cắt được cho mình những cái hệ nhôm ờ, sinh pha này hoặc những cái hệ nhôm ờ, bách cạnh BMA, cái hệ nhôm 55 và cả những cái nhôm cỏ nữa. Và trên dòng sản phẩm máy cắt nhôm một đầu này thiết kế với việc, việc đó là dùng một đầu máy để cắt những cái hệ nhôm à, nên là thiết kế thân máy rất là nhỏ gọn và giá đỡ nhôm cũng thiết kế rất là gọn về hai bên để anh em có thể là tiết kiệm được ờ, diện tích nhà xưởng của mình uh, cũng như là tiết kiệm được cái vị trí đặt nhôm giúp cho khung xưởng của mình nó sẽ thoáng hơn để anh em có thể là dễ dàng uh, sử dụng làm những cái công việc như là uh, lên cửa tại uh, xưởng của mình À, và để giúp anh em có thể là hiểu rõ hơn về chi tiết trên dòng sản phẩm này Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về uh, sản phẩm máy cắt nhôm một đầu 08S mang thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam và trên tay em đang cầm đây là mẫu nhôm sinh ờ, Sinfa đây ạ. Đây là nhôm sinh Sinfa tem đỏ đây ạ. Và nhôm này thì hiện tại đang là dày 2 ly. À, và bây giờ em sẽ cắt trên dòng sản phẩm máy cắt một đầu 08S này à, cho anh em xem. được cắt ra trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S à, Và đây là cái đề C mà em vừa cắt được đây ạ à. Anh em thấy là đề C rất là mỏng Và bây giờ em sẽ ờ, mời anh em chúng ta cùng nhau ờ, quan sát ờ, về thành phẩm ở cự ly gần Để chúng ta xem là thành phẩm nó có sắc ngọt hay không ạ đây ạ, đây là thành phẩm ở cự ly gần đây anh em có thể nhìn thấy đấy ạ cái Cái c này thì rất là mỏng luôn, cực kỳ mỏng ờ, Và đây là mặt cắt đây, anh em thấy thì mặt cắt rất là sáng ờ, và rất là sắc Và không có bị xảy ra tình trạng là ba via hay là nổ nhôm Thì anh em thấy là trong lúc quá trình em cắt đấy thì nắp chụp sẽ chụp xuống bảo vệ Và với cái c mỏng như thế này thì nó cũng sẽ trượt xuống và đi ra ngoài luôn ờ, Không có bị hút c hay là bị vấp c, ở đây và nhôm, nhôm đây ạ, đây là nhôm sinh pha đây, đây anh em thấy rất là dày ạ dày 2 ly 2 đây và đây là mặt cắt chưa có dầu làm mát ạ Ở đây là sản phẩm máy cắt nhôm một đầu 08 m đến từ công ty Factor Việt Nam Và anh em thấy thì thiết kế bên ngoài máy được thiết kế rất là gọn Và được sơn ở bên ngoài là sơn tĩnh điện hoàn toàn với màu cà phê ạ à, Và đây là hai giá đỡ của máy Đây, đây là giá đỡ bên ờ, tay trái và đây là giá đỡ, giá đỡ bên tay phải của máy đây anh em có thể nhìn thấy thì máy được thiết kế đây là đầu máy 08S ờ, đây ạ à. nên là sử dụng lưỡi cắt 450 giúp anh em cắt được những cái bản nhôm to ạ à. và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến lại gần để xem về những cái chi tiết cấu tạo ở bên trong trên dòng sản phẩm máy cắt một đầu 08S này ạ à. Đây bên ngoài của máy thì trước khi đưa hơi vào đây hơi em vừa cắm vào đây vừa test nhôm nè thì máy sẽ đi qua cốc lọc khí cốc lọc khí này sẽ một bên thì sẽ lọc ờ, hơi nước nè ở đây ở bên đây sẽ giúp cho anh em lọc hơi nước bên đây thì anh em có thể là đổ dầu vào à, để à, bơm lên đây là dầu sạch dầu máy khâu đấy ạ để làm mát cho các à, động cơ của máy các bộ phận của máy ạ đây có đồng hồ bình thường thì áp suất sẽ rơi vào tầm 6 đến 8 cân ạ đây chúng ta đi à, lên à, xem về máy thì trên máy đầu tiên thì sẽ xem về cái vấn đề thành phẩm mặt cắt đây đây là thiết kế cái mặt cắt của dòng sản phẩm 08m một đầu thì thiết kế mặt cắt này đây anh em thấy là mặt đỡ nhôm rất là to đẹp làm hoàn toàn bằng mặt thép ở phía dưới đây đây nè anh em thấy này thiết kế cơ khí rất là chính xác và ờ, đường lưỡi cắt sử dụng là lưỡi cắt qua gen 450 sẽ giúp tạo ra thành phẩm rất là sắc ngọt ờ, và về vấn đề lưỡi cắt công ty Factor Việt Nam sẽ đảm bảo đó là bảo hành là mặt cắt cho anh em trong vòng 6 tháng à, về vấn đề đó là nổ nhôm móp nhôm với tình trạng là lưỡi cắt vẫn còn nguyên và trên dòng sản phẩm này được thiết kế cho mình đó là bốn bích tông kẹp phôi nhôm với hai bích tông kẹp trên và hai bích tông kẹp ngang giữ được toàn bộ thanh nhôm chắc chắn. Và giá đỡ nhôm đó là dài, à, giúp anh em cắt được những cái đoạn nhôm dài 6 mét. Và trên đầu máy này được thiết kế là vòi phun dầu thông minh để làm mát cho lưỡi cắt, làm mát cho hành phẩm và được thiết kế nắp chụp bảo vệ khi ờ, chúng ta vận hành cắt như anh em được ờ, quan sát ban nãy thì nắp chụp sẽ tự động chụp xuống bảo vệ lưỡi cắt Ờ, và bảo vệ cho anh em trong lúc chúng ta đứng vận hành sản phẩm và trên máy ở đây anh em thấy máy được thiết kế đó là canh dầu làm mát canh dầu làm mát này sẽ giúp cho anh em đó là để chứa dầu ở bên trong đây Với thiết kế nhỏ, nhỏ gọn nên là phần tủ điện sẽ được đưa vào phía trong hoàn toàn thân máy luôn à, Để giúp anh em có thể là tiết kiệm được diện tích nhà xưởng của mình Đây là tủ điện thì được thiết kế với um, toàn bộ áp và cục ờ, khởi cho một đầu máy đây là một cục chống đảo pha này à, đây là một áp tổng một cục khởi động từ và một cầu trì và dây điện vẫn được đánh số thứ tự rõ ràng và dây điện làm hoàn toàn là dây điện lõi đồng ở phía bên trong đây được thiết kế đây là bộ uh, hệ thống van điện từ luôn ạ hệ thống van điện từ thì bố trí rất là gọn và vẫn được bơm keo như những dòng sản phẩm phổ thông Mediatek thường Và riêng đối với dòng sản phẩm máy cắt một đầu 08 m này, hệ thống chuyển gốc sẽ chuyển gốc bằng ờ, bánh răng ạ. Và được ờ, tích hợp thêm đây là một bích tông hỗ trợ đẩy và chuyển gốc nè Hệ thống đẩy và chuyển gốc rất là chắc chắn. Và đầu máy thì vẫn tích hợp thêm một bích tông dầu và một bích tông khí cho việc ờ, đẩy lưỡi cắt ra vào. Đây, anh em nhìn thấy đây, bích tông dầu nè và bích tông khí, bích tông thì thiết kế bích tông rất là to ạ. đây to hơn những cái dòng sản phẩm phổ thông thông thường khác nên là cái lực cắt của nó rất là khỏe ạ. À. Và trên dòng sản phẩm này sử dụng motor cho mình công suất đó là 2kg2 ạ, à, 2kg2 trên đầu máy của dòng 08S này nha. Và đây là sơ qua về sản phẩm máy cắt một đầu 08m đây ở thanh này thì anh em thấy ở đây có một cái à, thước đây vạch chỉ thước à, sẽ giúp anh em lấy kích thước ở trên à, cái thanh giá đỡ này và trên đây cũng có khóa chốt hãm để anh em lấy được kích thước xong này à, chúng ta sẽ khóa lại như thế này giữ lại rất là chắc chắn không không di chuyển được nữa đây dạ. Và anh em thấy đối với dòng sản phẩm này thì thiết kế rất là tiện lợi, rất là gọn Và chỉ kèm theo nó là về cái chi phí đầu tư ban đầu rất là tiết kiệm cho anh em đúng không ạ?